Xin chào thầy anh em nhé à, Với những anh em gọi điện cho tôi Muốn hỏi là cái sản phẩm công nghệ nào giá thành rẻ để áp dụng chơi à, bài lá bịp Đấy. Thì à, tôi xin giới thiệu với anh em đây là cái áo phông đổi bài Nó thành cực rẻ luôn Đấy. Anh em à, chơi ở những cái thân chơi mà gọi là ra vào tiền ấy nó không được đáng bao nhiêu cả không mỗi đầu tư những cái sản phẩm cao cấp thì hãy dùng cho cái, áo từ bài này thứ nhất nó rất là rẻ thứ hai hiệu quả rất là cao luôn đi chơi anh em chỉ mặc áo thôi không cần phải đem bài những biết gì theo cả Đấy. bài thì hoàn toàn dùng bài thanh chín bài chậm anh em nhé cách dùng cái sản phẩm này như nào thì à, trong sân chơi anh em hao giá bài của bài anh em chơi đấy ví dụ với anh em anh em lên bài điểm số thấp như này cây hai cây ba và cây 9 điểm số thấp em chọn một trong ba lá này để hao đi điểm số đi trong cây 9 này em cho xuống cùng tách bài ra này công tác quẹt tay qua đấy quẹt tay qua này thì lá 9 nó được giấu trong người còn hai lá bài còn em trả phải lọc sau khi giấu lá chín đi anh em tiếp tục lên ván bài sau vậy anh em hãy nhớ cái cây mình tối là cây gì nhá để chúng ta sẽ đổi trong bài sau để cho điểm số cao hơn ví dụ với anh em tôi vừa đấu cái chín bạc luôn cái chín là tôi lên được vấn bài điểm số như này nó có bốn điểm bài Đấy. tôi đổi cái 4 sang cái 9 tôi vừa giấu đi để có 9 điểm bài Đấy. đơn giản thôi được tay quan thôi Đấy. chúng ta có cái bài hoàn toàn mới cái công nghệ này áp dụng cho em chơi liêng chơi bạc cây hay chơi bài cào rất thuận lợi luôn đi chơi bạc quần áo để bài này không cần phải à, đưa bài những bước theo gì cả anh em chú ý này không phải có bài nào anh em cũng đổi mà em phải nhớ cây chúng ta bật giấu đi nó hợp cái lá bài với bài sau hay không cho nên là anh em không sợ lộ nhé đây cái lộ anh em lên được à, một điểm bài cây à, năm cây sáu và cây 10 một điểm bài chắc chắn là thua nhưng mà tôi đổi cây 10 sang cây 4 để có văn à, liên ba bốn năm bốn năm sáu đơn giản thôi đây là máy chống ồn rất là êm luôn cửa bán rất kín anh em có thể sử dụng à, ở những cái lúc chơi buổi đêm hay những cái không gian à, chơi nó yên tĩnh vẫn dùng được anh em nhé không hề có, có tiếng ồn phát ra cho nên là có thể những người chơi cùng họ không hiện ra được Đấy. chúng ta lại à, đây lại có không điểm bài tròn này đúng không đổi cây 3 sang cây 10 có bắn uh, liêng trong thứ 10 Đấy. rất đơn giản thôi kết quả rất cao luôn giá thành rẻ nữa Đấy. anh em nào mà có nhu cầu về áo đổi bài này thì lại tôi có số điện thoại 0974 07 thứ 3 hoặc 084 17 từ 9 gặp Tôn Ba Cao sản phẩm chúng tôi thì à, bảo hành cho em vòng 6 tháng còn trong à, vòng một tuần từ lúc mua hàng mà máy sản phẩm bị à, lỗi tôi sẽ đổi mới cho anh em một tỷ một cho anh em luôn anh em có thể mua sản phẩm về dù chưa chơi anh em ngồi test thử test chán thôi test quen tay nếu mà lỗi tôi hoàn toàn đổi mới cho anh em luôn lúc có cơ sở ở bên xe Mỹ Đình ở bên xe miền Đông anh em mà ở gần cơ sở chúng tôi ấy, thì có thể lên trực tiếp cơ sở để tham quan để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất anh em ở xa thì liên hệ tôi qua số điện thoại trên hình tôi gửi hàng cho anh em xin chào anh em